nương xanh ngắt núi đồi hùng vĩ cô bé trên an xin thay cô bé trên rồi lưng đèo có tiên cô bé sớm chiều vào ra suối ngàn chính quán quê 嗯。 gió mát cô bé yêu thuyền rèn quanh co thuyền ngược bè xuôi khi lên phố vị rơi đời nghề is nạn dưới chùa tam thanh chùa tiên cho chí chùa canh đăng hoa quả tốt tươi lên vùng biên giới dẹp loài sâm lăng cô ghét người ăn nói lăng nhăng nói lời báo nhào cô bé làm cho thân thờ sáng yêu hoa dối trẻ đưa ra nghĩ chuyện đạo yêu thương xanh nhớ cây táo ngọt nhớ canh vắt ngang cô đi dưới ánh trăng ngàn lặng hoa cô quầy bên mình tôi giao mình túi dao cô đi có đón hoa chào cô về bách điều cười xinh xinh gà rừng gõ ngõ tục kinh nay châu hồ phục dằn linh khấu đầu faces. trong